thị trường tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 3 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần biến động rất là mạnh trên thị trường tài chính của chúng ta đúng không ạ? Đặc biệt là hà tâm điểm chính nằm ở cậu vàng và à, dầu. Thì chúng ta biết là cậu vàng trong tuần qua à, mở cửa đầu tuần tăng rất là mạnh. Ừ, cậu vàng mở cửa đầu tuần xuống thấp nhất trong tuần là 1962, tăng hơn 100 đô lên vùng 1971 trước khi điều chỉnh giảm xuống lại chạm thấp nhất tuần là 1958 và đóng cửa tuần ở 1988 hơn 100 đô tuần qua. Và tuần qua cũng là một tuần giao dịch rất thành công của chúng ta. Tuy điểm mua của chúng ta, chúng ta mua vùng 4550 không khớp, mua vùng 2025 không khớp nhưng mà chúng ta lại khớp lệnh bán đúng không ạ? Vùng 70 75 của chúng ta, à, vùng đỉnh cũ của cậu vàng thì chúng ta khớp lệnh bán và lệnh bán ở đây thì đương nhiên rồi, chúng ta chốt ngắn cũng là về 2000. Còn bạn nào chốt sâu hơn các bạn có thể chốt được tầm 6 mấy thì cái đấy là lý tưởng à, đối với dầu cũng vậy dầu tuần qua thì tăng giá rất là mạnh tôi tôi kỳ vọng là dầu lên đo lại đỉnh cũ giống như vàng nhưng thực tế dầu không lên được và dầu thì quay đầu xuống xuống rất là mạnh đó, dầu test xuống đến uh, khu vực uh, 100 103 lên cao nhất 130 xuống thấp nhất là 103 Đấy, nói chung là một chút nữa thì chúng ta khớp được lệnh vì chúng ta mua ở quanh quanh 100 nhưng không khớp đúng không ạ có thể nói là tuần qua thì ờ, chứng khoán Mỹ cũng giảm Nasdaq thì cũng giảm BTC BTC thì lên test lại đúng cái khu vực ờ, vùng 45 46 thôi khu vực này là khu vực bán lướt sóng được à, không test xuống được cái khu vực 3334 để chúng ta mua lướt sóng có thể nói là tuần qua là một tuần đối với các cặp tiền tệ của chúng ta thì chúng ta cũng thành công đối với lệnh ờ, EU đúng không ạ? EU thì lên đúng cái vùng để chúng ta canh bán. À, 1.1230, 1220 đây. Và xuống thì cũng được 200 pip. Còn chúng ta bị dừng lỗ lệnh GU. À, lệnh GU thì cũng test lên cái xuống đến cái vùng chúng ta mua. Sau đó đi lên. Tuy nhiên chỉ lên được có 80 pip so với vùng chúng ta mua sau đó đi xuống và chúng ta bị dừng lỗ có thể nói tuần qua vẫn là một tuần một giao dịch thành công và tâm điểm vẫn là cậu vàng của chúng ta thôi cậu vàng vẫn là mỏ vàng đúng là mỏ vàng để chúng ta đào thật à, bởi vì xu hướng của nó hiện nay đang là khá là rõ thì tuần sau có lẽ cậu vàng tiếp tục sẽ là mỏ vàng cho chúng ta đào thôi không có gì bất ngờ cả trước khi đi vào phân tích chi tiết ờ, từng mã cổ phiếu từng cậu ờ, cậu vàng hoặc là ờ, các sản phẩm thì chúng ta sẽ điểm qua tin tuần trước tuần trước thì tâm điểm của chúng ta là thông tin lạm phát đúng không ạ và thực tế thì lạm phát không ngoài kỳ vọng lạm phát tăng rất cao đấy lạm phát của Mỹ là tăng 0,8% à, ờ, tiếp tục đưa lạm phát một năm của Mỹ lên 7,9 tiếp tục lập đỉnh và chúng ta chưa biết là đỉnh lạm phát của Mỹ sẽ ở đâu khả năng cao tháng sau sẽ lên đầu 8 thôi nói chung vượt rất xa quá xa cái mục tiêu 2% của Fed rồi à, tuần qua tâm điểm cuộc họp uh, của ngân hàng trung ương châu Âu thì cũng có đề cập đến việc là ngân hàng trung ương châu Âu dự kiến sẽ rút QE kết thúc QE vào quý 3 2022 và hiện tại chưa có ý định tăng lãi suất đó nói chung là trước đó thì cuộc họp trước đó thì ngân hàng trung ương châu Âu thì không nói gì đến việc uh, dừng QE cả chỉ nói đến sẽ lựa thời điểm thích hợp nhưng bây giờ nói dự kiến là quý 2 rồi à quý 3 quý 3 tôi xin lỗi có thể nói là tuần qua cái thông tin lạm phát là thông tin quan trọng nhất trong tuần tuần tới thì sẽ tiếp tục là một tuần có thông tin quan trọng uh, trong tháng tháng 3 tháng 3 thì tuần trước và tuần này sẽ là hai tuần thông tin quan trọng tuần sau thì đầu tuần thứ hai chúng ta không có tin gì quan trọng cả ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có tin về chỉ số giá sản xuất PPI chúng ta biết có hai yếu tố cấu thành cái lạm phát mà quan trọng nhất đấy chính là cái chỉ số CPI là đo lường cái ờ, tăng giá của giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất. Tức là chúng ta biết là chỉ số giá sản xuất PPI là uh, chỉ số giá về cái uh, cái giá mà các nhà xả bán buôn uh, đặt trả cho nhà sản xuất thì chúng ta biết là nếu mà cái giá PPI mà tăng thì đương nhiên là cái giá bán ra thì phải bán lẻ phải tăng đúng không ạ? Cái này là quy luật tất yếu rồi. Cái PPI và PP hiện nay cũng đang tăng rất là mạnh nhé So với cùng kỳ tháng trước là hơn 10% rồi Kỳ này thì dự kiến PP tiếp tục tăng 1% nữa Đó, chúng ta biết PP và PP lõi dự kiến tăng 0,6% Nói chung cứ mỗi tháng mà PP tăng 1% thì một năm 10% thì chắc chắn là lạm phát không thể hạ được Đó, đầu vào mà tăng thì đầu ra không thể hạ được Bên cạnh đó, ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có chỉ số doanh số bán lẻ chúng ta biết Mỹ là nền là nền kinh tế là nền kinh tế tiêu dùng do vậy cái doanh số bán lẻ nó đo lường cái sức mạnh của nền kinh tế rất là quan trọng à, dự kiến cái doanh số bán lẻ của Mỹ à, tiếp tục tăng nhưng mà tăng à, thấp hơn tháng trước tăng 0,9% với doanh số bán lẻ lõi và 0,4% với doanh số bán lẻ chúng ta chờ số liệu thực tế xem và tâm điểm sẽ là cuộc họp của Fed vào đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm 1 giờ sáng ngày thứ năm sẽ là cuộc họp uh, à, FOMC ở cuộc họp này thì gần như là 100% là Fed sẽ tăng lãi suất vấn đề bây giờ là đang là tăng 0,25 hay 0,5 theo những cái ờ, phát biểu của Chủ tịch Fed điều trần trước Thượng viện và Hạ viện cách đây uh, hơn một tuần thì nhiều khả năng Fed sẽ chỉ tăng 0,25 và như vậy có thể thị trường tài chính đang phản ánh trước mức tăng của thị, của Fed và rất có thể lúc Fed uh, công bố biên bản thì thị trường sẽ có đảo chiều phục hồi nếu thị trường đầu tuần tiếp tục giảm Bên cạnh đó nhé, thì chúng ta chú ý đến cái ờ, FOMC Economic Projection này và FOMC Statement này, cái biên bản của Fed này. Bởi vì chúng ta biết là FOMC ờ, Economic Projection, cái này là cái đánh giá của Fed, ờ, nền kinh tế của Fed thì 3 tháng mới đánh giá một lần. Tức là cái biên bản này nó chỉ đánh giá nền kinh tế thì nó chỉ có trong những cuộc họp là tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 thôi. Đấy thì tại cái đánh giá này thì có thể nó sẽ đưa ra cái ờ, ờ, cái biểu đồ ma trận lãi suất này rồi thì cái ờ, dự kiến về cái bảng cân đối kế toán có thể thu hẹp hay không tất nhiên là đưa ra dự kiến ừ, dự kiến nhưng nó sẽ cho chúng ta cái nhìn nó khá dài hạn khoảng 2 năm thì cái cái này rất là quan trọng bên cạnh đó cái biên bản của họp FOMC statement này thì nó cũng sẽ đưa ra cái quan điểm của các chủ tịch Fed là quan điểm của những ai ủng hộ tăng lãi suất này những ai không này hoặc là những chủ tịch Fed nào ủng hộ cái việc uh, thu hẹp QE, uh, bỏ phiếu thu hẹp QE và bắt đầu thu hẹp QE từ bao giờ. Đấy kiểu như vậy. Tức là những cái uh, cái biên bản của họp hôm đó thì nó sẽ nó sẽ rất là quan trọng. Và bên cạnh đó thì còn uh, họp báo nữa. Chắc là ngài uh, Powell họp báo thôi, chủ tịch Fed họp báo thôi. Có thể nói là tâm điểm sẽ tập trung trong ngày thứ ba, thứ tư, ngày thứ năm thì chúng ta cũng sẽ có thông tin về cái um, New Zealand này công bố thông tin GDP này Australia công bố thông tin về tỷ lệ thất nghiệp này à, Anh này à, cuộc họp à, chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh này à, cũng vào ngày thứ năm luôn 7 giờ, giờ tối thì Ngân hàng Trung ương Anh thì dự kiến sẽ là tăng lãi suất 0,25 tức là đây là lần tăng thứ hai của Ngân hàng Trung ương Anh đấy Ngân hàng Trung ương Anh trước đó đã tăng từ 0. 25 lên 0.5 và kỳ này sẽ tăng từ 0.5 lên 0.75. Nói chung là các ngân hàng trung ương tranh nhau ờ, thu hẹp QE và tăng lãi suất. Và vào ngày ờ, thứ năm của Mỹ thì như thường lệ sẽ có là số người ờ, nộp đơn trợ cấp thất nghiệp này, giấy phép xây dựng này, lượng nhà khởi công mới này, chỉ số nhà không không không mạnh hai ngày thứ tư thứ năm nó át rồi thứ ba thứ tư nó át rồi và ngày thứ sáu cũng là có cái uh, doanh số bán nhà cũ nhà đã qua sử dụng có thể nói là tuần này là một tuần ờ, tràn ngập tin tin không chỉ ở Mỹ và còn ở các uh, thị trường lớn khác như là Anh này Australia này New Zealand này nên có thể nói là tuần tới hứa hẹn sẽ một tuần biến động uh, khá là mạnh của thị trường tài chính và thị trường sẽ có xu hướng do vậy sẽ tiếp tục là một ờ, tuần giao dịch sôi động cho chúng ta giao dịch thôi đó là xét dưới góc độ công bố thông tin nhé còn ờ, chúng ta sẽ đi chi tiết vào phân tích kỹ thuật thôi khi tuần có nhiều tin thì chúng ta phải chọn những cản xa hơn đặc biệt là những ngày có tin thì chúng ta phải cẩn thận giao dịch cẩn thận à, xét về cậu vàng nhé thì hiện tại cậu vàng của chúng ta à, tuần qua đóng cửa là một tuần tăng nhẹ tuy nhiên cái khi cậu vàng tiếp cận lên đỉnh cũ này thì cái lực bán nó rất là mạnh nó thể hiện cho cái dâu của dâu trên gần 100 giá nó thể hiện rõ cái lực bán rất là mạnh do vậy nếu tuần tới mà cùng với áp lực phép tăng lãi suất mà đầu tuần cậu vàng điều chỉnh xuống thì chúng ta sẽ canh mua lên mà nếu cậu vàng lên chúng ta bán xuống thông thường tại những tuần mà tin mạnh nhá thì sườn xu hướng sẽ là sideways trong biên độ rộng chứ lại không có xu hướng mạnh đâu và sau khi tin ra xong mới có xu hướng đấy như vậy thì ờ, cậu vàng ngắn hạn tuần tới chúng ta sẽ làm thế nào? À, quan điểm của tôi nhé. Tuần tới chúng ta sẽ canh ờ, canh mua. Nếu cậu vàng điều chỉnh về vùng 25 cộng trừ 3 giá thì chúng ta mua nhé. Thì chúng ta dừng lỗ 10 giá, 15. Chốt lời chúng ta chốt lời 30 50 giá thôi. 50 giá, 80. Trường ngược lại nếu cậu vàng test lại đỉnh cũ nhé, vùng 70 75 chúng ta bán. Đấy, Khu vực này chúng ta bán 70 75, chúng ta dừng lỗ 90. Đó, chốt lời thì 2000. Tức là chúng ta dừng lỗ khoảng 15 giá còn chốt lời khoảng 75 80 giá thế thôi. Nói chung là xuống tuần tới gạo vàng thì trong biên độ rộng nó khá khá là dễ đánh thôi. Còn nếu trong biên độ hẹp và ngắn hạn hơn thì làm thế nào? Ngắn hạn hơn thì chúng ta nhìn thấy đây, cầu vàng ngắn hạn hơn thì sẽ tiếp cận đến cái vùng uh, đi xoay quanh cái vùng MA 200 trên H1 này nếu chúng ta đánh trên H1 nhá uh, phiên ngày thứ hai nhá phiên ngày thứ hai thì chúng ta có thể mua quanh 60 cộng trừ hai giá Đấy, chúng ta dừng lỗ 50 chúng ta chốt lời 90 30 giá trường ngược lại nếu cậu vàng phục hồi lên thì chúng ta có thể bán quanh 2008 2010 thì chúng ta dừng lỗ 10 giá là 2020 còn chốt lời là 1990 Nói chung là lấy điểm 1990 à, sẽ điểm cân bằng trong phiên ngày thứ hai. Phiên ngày thứ hai dự kiến cậu vàng sẽ đi sideways thôi. Lên thì chúng ta bán, xuống chúng ta mua. Còn trong tuần thì xuống tuần của chúng ta chúng ta sẽ canh mua nhá. À, chúng ta sẽ canh mua tại vùng 25. À, đó. 25 cộng trừ 3 giá. Còn chúng ta canh bán quanh vùng 70 75, đó là xuống cậu vàng. Nói chung cậu vàng đang là một uh, cái mỏ vàng mà biên độ thì rộng giá thì xu hướng nó sẽ khá là rõ ràng do vậy chúng ta cứ canh cậu vàng mà chiến thôi đối với à, dầu thì sao dầu thì cái phiên xuống ngày thứ phiên xuống hôm mùng 9 này hôm mùng 9 à, là ngày thứ tư đấy ạ gần như nó tạo cho nó đã báo đỉnh tất nhiên là chúng ta biết là đỉnh thật hay đỉnh giả thì chúng ta chưa biết nhưng tạm thời khi chưa có vượt đỉnh thì chúng ta cứ tạm coi nó là đỉnh thật đấy do vậy chúng ta sẽ canh bán nếu giá có xuống phục hồi trở lên trở lại đấy cái vùng đỉnh cũ đây và chúng ta dừng lỗ qua đỉnh cũ thôi như vậy chúng ta sẽ canh bán vùng 2830 dừng lỗ 33 ừ, chốt lời 100 trường ngược lại nếu xuống xuống thì chúng ta sẽ canh mua quanh vùng 90 93 nhé chúng ta dừng lỗ 88 phá qua 88 chúng ta dừng lỗ đấy mua quanh 90 93 còn chốt lời thì ngắn nhất vẫn là 100, không thì là 110. Nói chung là dầu với vàng dự kiến sẽ dao động biên độ rộng. Mà khi dao động biên độ rộng thì lên cao chúng ta canh bán, xuống thấp chúng ta canh mua thôi. Chúng ta biết cái phiên ờ, đảo chiều quay đầu xe của dầu rất là kinh khủng. Từ 126 xuống đến 103. 20% luôn. Một khi đã điều chỉnh thì đừng hỏi. Biên độ rất là rộng. Tại thời điểm biên độ rộng này thì cái việc dừng lỗ Ờ, ba giá cũng là bình thường chứ còn một giá hai giá không có cửa đâu chọc một phát qua thôi một ngày chạy mấy chục giá bây giờ nó rất là khác chúng ta nên nhớ là bây giờ giá là ở đầu trăm rồi nó không phải lúc năm sáu mươi nữa thông thường thì chúng ta sẽ dừng lỗ khoảng hai ba phần trăm chốt lời năm bảy phần trăm những lúc nó biến động rộng còn những lúc nó biến động hẹp thì chúng ta dừng lỗ 1 đến 1,5 phần trăm chốt lời thì 3 đến 5 phần trăm đó là cái dao động bây giờ đang lúc nó biến độ rộng và tin tức tin tức chiến tranh lại có thể thêm những cái diễn biến căng thẳng bất cứ lúc nào do vậy nó hoàn toàn ủng hộ xu hướng biên độ rộng đó là đối với ờ, dầu à, đối với ờ, chứng khoán thì sao chứng khoán thì tôi kỳ vọng là chứng khoán test lên à, 35 ngàn để chúng ta bán nhưng mà tuần qua không lên được chỉ có xuống đấy và nếu với cái xu hướng tuần tới thì rất nhiều khả năng có thể chứng khoán xuống trước lên sau Đó, ờ, xuống thì nhiều khả năng là nó sẽ test trở lên lại khu vực uh, ờ, 31.000 mấy trăm đây nhưng tôi cũng sẽ không biết chính xác nó chọc về đâu nhưng mà có lẽ chúng chứng khoán thì nó đã đao chen rồi chúng ta chỉ canh trên bán thôi chúng ta nhìn thấy giao cắt vàng có rồi này đấy điểm giao cắt vàng bây giờ 35 ngàn 050 rất là dễ bán chúng ta cứ dự quanh giao cắt vàng mà chúng ta bán thôi như vậy thì ờ, tuần tới chứng khoán sẽ canh phục hồi nhá 35 ngàn cộng trừ 100 giá chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 35 năm thế thôi dừng lỗ 4 500 giá còn chốt lời chúng ta về 31 ngàn thế thôi tất nhiên là 31 ngàn trong tuần thì không chốt được nếu trong tuần thì có lẽ chúng ta chỉ chốt được uh, ờ, 33.500 thôi nếu nó đã lên đến trên 35.000 khả năng động chỉ quay lại 33.500 là 1.500 giá dừng lỗ 500 giá còn nếu mà chúng ta cầm dài hơn sang đến tuần cuối tháng thì có thể chốt được 31 ngàn nói chung xuông chung của chứng khoán Mỹ giao cắt vàng đã xuất hiện rồi chúng ta cứ canh trên mà bán xuống còn dưới mua lên thì thôi nếu có chiến liên ngày tôi update à, chỉ số Nasdaq cũng tương tự vậy thôi chúng ta kỳ vọng bán quanh giao cắt vàng 1.150 à, 15.100 15.200 nhưng giá không hồi lên được giá bây giờ đang 13.300 này rất có thể giá sẽ bị đạp xuống thủng 13.000 trước khi phục hồi nhưng quan điểm của tôi thì có thể là tin ra sẽ sẽ lại đảo chiều bởi vì bây giờ là thị trường đang phản ứng trước cái việc là phép tăng lãi suất là tăng 0,5 và quan trọng nữa là thị trường đang phản ứng chờ đợi cái việc là Fed sẽ thu hẹp QE. Ờ, à, à, QE thì dừng rồi, hết tháng 3 này dừng. Tức là Fed sẽ thu hẹp cái bảng cân đối kế toán. Và thị trường đang đoán già đoán non không biết là Fed sẽ thu, quan tâm đến việc nếu Fed thu hẹp thì mỗi tháng Fed sẽ thu hẹp bao nhiêu, tức là bán ra bao nhiêu ờ, giấy tờ có giá trị để thu tiền về. Thì chúng ta chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 3 xem. Tháng 3 này thì thì theo à, nhiều khả năng là Fed sẽ chưa mới chỉ đưa cái việc à, thu hẹp bảng cân đối ra bàn do vậy thị trường đang chạy trước tin thì rất có thể khi có tin ra thị trường sẽ có một đợt phục hồi kỹ thuật quan điểm tôi thì tôi vẫn chờ đợi thị trường có một đợt phục hồi kỹ thuật à, test lại cái giao cắt vàng này để chúng ta bán đó thì chúng ta hy vọng như vậy đi còn nếu không test lại thì chúng ta rất khó có điểm vào đúng không ạ còn các bạn nhớ đấy ngay thị trường ở phía trên này 15 60 là 16 6 16 năm đây tôi vẫn bảo mọi người bán mà. Chúng ta chỉ bán thôi không mua. À, ngày Dow Jones ở 36 37 ờ, ngàn này tôi vẫn bảo mọi người là ờ, bán thôi. Nói chung là nếu mà bán dài hạn thì bán rồi cứ cầm thôi. Còn đâu chúng ta bán lướt sóng từng tuần thì chúng ta cứ chốt khúc một thôi. Ăn được khúc nào thì ăn, có khúc vào được lệnh, có khúc không vào được. Cái đấy là cái lướt sóng phải chịu. Cái dài hạn thì có những lúc nó phải bỏ qua những cái nhịp phục hồi Đấy, có lúc nó xuống đến 33 ngàn lại quay trở lại 35 ngàn 8 trước khi xuống tiếp. Cái gì nó có ưu điểm, có nhược điểm các bạn ạ. Cầm dài thì các bạn có thể bỏ lỡ rất nhiều sóng ngắn. Mà đánh ngắn thì có những lúc chúng ta chốt xong thì chúng ta đứng nguyên một cầu dài. Cái này là bình thường thôi. Không có ưu điểm nào, không có phương pháp nào là phương pháp tuyệt đối cả. Chỉ là khi chúng ta đầu tư thì chúng ta tùy theo cái phong cách của mình để chúng ta lựa chọn cái phương pháp phù hợp. Làm sao các bạn trước khi trước khi ờ, kiếm được tiền thì các bạn hãy đảm bảo là mình sống sót đã thế thôi trong mọi trường hợp phải đảm bảo là mình sống sót đó là đối với chứng khoán còn đối với ờ, BTC BTC thì có lẽ là giao cắt vàng có rồi chúng ta chờ đợi là BTC có đợt test lại MA200 mà không thấy có nói chung hơi khoai ngắn hạn thì tôi nghĩ là BTC đang sideways thôi Ờ, đang ở cái trạng thái sideways down không phải sideways up ạ sideways down tức là cái khu vực ờ, này đây BTC đang sideways down trong cái khu vực này như vậy thì rõ ràng giá cứ lên 45.500 cộng trừ 200 giá chúng ta bán Đấy. chúng ta dừng lỗ khoảng 500 500 ờ, giá 462 Đấy. hoặc là giá xuống đến 34.000 cộng trừ 2 300 giá chúng ta mua thì chúng ta dừng lỗ uh, 325 chốt lời 40 chúng ta cứ lấy cái 40 làm uh, trục để chốt lời thôi bán trên 45 thì cũng chốt 40 mà mua 34 cũng chốt 40 chúng ta dừng lỗ khoảng 700 đến 1.000 giá chốt lời khoảng 5.000 giá thế thôi BTC ngắn hạn chúng ta sẽ giao dịch trong biên đó còn trong đầu tư của chúng ta thì không phải lúc nào chúng ta chốt lời đâu nhưng chúng ta nên nhớ một lệnh chốt lời của chúng ta thường bằng 3 đến 5 lệnh dừng lỗ rồi thế nên chúng ta cứ thoải mái mà đánh thôi trong giao dịch thì trước khi đặt lệnh không ai biết được lệnh nào sẽ là chốt lời lệnh nào là cắt lỗ đâu chúng ta hiểu là như vậy chúng ta cứ ờ, dựa vào thông tin dựa vào cản hỗ trợ chúng ta giao dịch đúng thì chốt lời sai thì cắt lỗ à, đối với các cặp tiền tệ sao trước khi đi vào các cặp tiền tệ chúng ta sẽ, sẽ nhìn qua chỉ số DG nhé chỉ số đô la index để biết là DG theo xu hướng nào thì chúng ta tìm xu hướng chính đời DG tuần qua tiếp tục phá lên Đó, hai phiên uh, giảm test về 97 nhưng giá vẫn 99. Tôi kỳ vọng DXY sẽ tiếp tục bứt phá lên 100 trên 100. Như vậy thì tuần tới DXY xuống đi lên như vậy các cặp tiền tệ khác đi xuống thôi. Đô la index tiếp tục mạnh, khả năng là nó phải mạnh cho đến lúc ờ, đêm thứ tư họp FOMC xong nó có đảo chiều mới đảo chiều. Như vậy xuống chính của các cặp tiền tệ nó canh bàn xuống. À, đối với cặp GU, GU với xu hướng này thì chúng ta sẽ không tìm được điểm vào đâu nếu mà đô la mạnh lên thì tức USD giảm giá nhưng tuần tới là gì à, Fed cũng tăng lãi suất và ngân hàng trung ương Anh cũng tăng hai lãi suất coi như cân bằng như vậy nhiều khả năng là à, cặp và GU này nó sẽ là xuống trước lên sau hoặc lên trước xuống sau như vậy chúng ta sẽ canh bán đây khi nó test lại đỉnh cũ nhá đây nếu nó test lại thì chúng ta bán không thì thôi à, chúng ta kỳ vọng là EU à, tăng à, từ thứ tư cho tăng lên thứ tư còn thứ năm thứ sáu sẽ điều chỉnh như vậy đồng bảng này hiện nay đang là 1.3037 chúng ta sẽ canh bán quanh 1.3180 3190 nhé chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi 1.2 3150 3250 đấy còn chốt lời 200 pip cho tôi 1.300 thế thôi còn đồng này không canh mua bởi vì nó thùng đáy rồi làm gì có điểm nào để mua nữa đối với à, đồng bảng trên yên bảng trên yên thì bảng tăng lãi suất như vậy nhiều khả năng bảng sẽ mạnh lên các bạn lưu ý nhá bảng tăng lãi suất thì nhiều khả năng bảng sẽ mạnh lên đấy nếu đồng bảng trên mạnh lên so với đồng yên thì chúng ta sẽ canh mua lên thôi ờ, ngắn hạn bây giờ nó có đáy 151 này như vậy chúng ta sẽ canh nếu nó test lại đáy 151 này chúng ta mua lên thì chúng ta dừng lỗ 154 à, thôi 60 pip còn chốt lời chúng ta chốt 154 300 pip cho tôi nhé về đồng bảng trên uh, yên này xuống sẽ mạnh lên U tăng lãi suất như vậy U trên yên cũng sẽ mạnh lên Chúng ta cũng tìm điểm mua thôi Ôi U trên yên uh, breakout rồi U trên yên nhá Hiện đây đang là 1173 à, ờ, Như vậy chúng ta sẽ canh mua Nếu nó test xuống Tức là nếu nó test thì chúng ta mua không test thì thôi nếu nó test lại đỉnh cũ này Trước đấy là cản thì bây giờ là hỗ trợ 116.3 Như vậy Uchinian mà điều chỉnh giảm 100 pip thì chúng ta mua nhé 116.3 cộng trừ 5 pip Chúng ta dừng lỗ 50 ờ, pip cho tôi 115.8 Chốt lời 200 pip là 118 nhé 118.3 Đối đồng euro à, Euro trên USD USD tăng giá Đấy, USD tăng lãi suất thì USD mạnh lên như vậy đồng euro này chúng ta cũng canh bán thôi nhưng bây giờ tìm điểm bán lại khó đấy có lẽ chúng ta bán canh bán tiếp tại điểm tuần trước thôi nếu dám phục hồi lên test lên được đây chúng ta bán 1.1110 1.1120 ờ, dừng lỗ 1.1180 ờ, còn chốt lời thì đấy đây 1.1080 200 giá đối với đồng ờ, AU USD Australia đối với đồng AU tuần trước chúng ta mua nhưng mà không dừng lỗ nhưng cũng không chốt lời đấy chỉ được lời có mười mấy pip thôi ờ, đã có lúc lời 100 pip rồi nhưng sau đó thì nó lại uh, đi xuống đối với đồng AU này có lẽ chúng ta vẫn canh mua thôi bởi vì USD sẽ mạnh lên như vậy chúng ta sẽ canh mua quanh cái mức điều chỉnh của tuần trước đây à, 0.7240 7250 chúng ta mua tại đây chúng ta dừng lỗ 0.7200 nhé 450 pip thôi còn chốt lời chúng ta chốt lời uh, ờ, 200 pip 0.7400 đấy canh mua thôi không canh bán nhá đối đồng Australia trên USD đồng này thì tôi nói rồi nó vẫn hay biến động không theo kỹ thuật Tuy nhiên đồng này thì hiện nay lại có cái khu vực mua đẹp nếu nó điều chỉnh xuống. Tức là USD mạnh lên. Đây. Cái khu vực mua này nó sẽ là khu vực mua lý tưởng. Ok đúng rồi. 0 chấm à, 6720 6730 chúng ta mua nhé Chúng ta dừng lỗ là 0.6680 Chủ dừng lỗ 450 pip Còn chốt lời 200 pip cho tôi 0.6930 Đấy M200 Ngược lại nếu giá lên đến 0.6930 này chúng ta bán đấy M200 này À thôi không bán Bởi vì USD đang mạnh lên thì USD mạnh lên thì à, USD mạnh lên thì đồng này xuống cơ đồng này xuống như vậy chúng ta chúng ta canh bán được nếu mà nó lên đến 0.6930 chúng ta bán nhá. Chúng ta dừng lỗ 0.6980. Còn chốt lời thì 200 pip 0.6700. Nói chung đồng này thì xuống chúng ta mua lên mà lên chúng ta bán xuống. Nó đang đi sideways thôi. Đối đồng USD CAD. Đồng này thì sẽ đi lên. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy hướng nó đi lên rồi. Nhưng chúng ta không tìm được điểm vào thôi. Ừ. có lẽ tuần sau chúng ta sẽ canh mua tại cái chen nó bé hơn này thôi nếu nó có điểm thì chúng ta vào USD đi lên đây chúng ta mua lên ở đây quanh M200 0.2600 chúng ta dừng lỗ 0.2550 nhé phá qua chen chúng ta dừng lỗ đấy à chứ quên 1.2600 cộng trừ 5 pip. Chúng ta chốt lời thì 200 pip nhé 1.2800 thậm chí là 300 pip 1.2900 Đấy Dừng lỗ thì 50 ờ, pip cho tôi thôi Đó là về cái ờ, chứng khoán vàng dầu đó, tiền điện tử ờ, quốc tế còn đối với chứng khoán Việt Nam thì sao chứng khoán Việt Nam thì khá là nguy hiểm rồi à, như trước đó tôi có bài phân tích về chứng khoán Việt Nam thì tôi cũng có nói rồi rất có thể là tháng 3 tháng 4 sẽ là một ờ, một một cái ờ, tín hiệu nó không tốt cho thị trường đây Vào 28 tháng 2, cuối tháng 2 tôi cũng đã phân tích là tháng 3 nhiều khả năng sẽ một tháng không tốt và thị trường sẽ lịch sử lặp lại đối với VN Index thôi lúc đó thị trường đang 1490 hiện nay thị trường đang 1466 vn đi 30 lúc đấy 1515 hiện nay thì 1477 rồi có thể nói là thị trường chúng ta đã có 4 tháng đi ngang tích lũy và phân phối thì rất có thể tháng 3 này sẽ là tháng cuối cùng chúng ta nhìn thấy thị trường ở trên cái vùng đỉnh cao này trước khi chúng ta lao dốc vào tháng tư thôi chúng ta biết cả thế giới xuống rồi chúng ta cũng sẽ không đứng ngoài cuộc đâu Đấy. hiện nay nhé thì vn index của chúng ta đang hình thành cái mô hình vai đầu vai Đấy, cái vô hình vai đầu vai Cái mô hình này thì số về thời gian thì nó đủ rồi nhá Chúng ta nên nhớ là vai trái vai phải khá là cân Và thời gian của cái ờ, đầu nó cũng khá là gần cái vai trái vai phải Như vậy rất nhiều khả năng là sẽ sớm break out trong tuần sau Đấy. Tôi thì tôi kỳ vọng thị trường sẽ break out xong thị trường sẽ có một nhịp hồi trước khi đi xuống thật Thì chính cái quả hồi này Còn theo cái kênh ờ, giá cái trendline hỗ trợ thì thị trường đã đóng cửa phía dưới chen tất nhiên là đóng cửa cách một chút thôi Chen thì đang ở 1475 thị trường đóng cửa 1466 10 điểm thì chưa đến 1% nó cũng rất là nhỏ chưa thể nói là breakout thật hay breakout giả được nhưng với cái xu hướng này thì rất nhiều khả năng là thị trường sẽ sớm breakout thật thôi do vậy chỉ các bạn có hàng thì các bạn nên canh để thoát hàng tôi thì tôi kỳ vọng thị trường à, tuần tới vn index sẽ xuống đến vùng 144x hiện nay đang 1466 bạn nhé xuống khoảng 20 giá sau đó sẽ có một nhịp bật trở lại 1500 trước khi xuống thật thì chính cái nhịp bật trở lại này nhiều khả năng nó sẽ đồng pha với chứng khoán thế giới sau khi phép họp xong tin ra thì chứng khoán thế giới tôi kỳ vọng sẽ có một nhịp phục hồi lên chính là Dow Jones tôi kỳ vọng Dow Jones phục hồi lên quanh 34 35 ngàn chúng ta bán ấy, để đi xuống ấy. Đó. khả năng là nó đồng pha thôi còn đối với đi 30 vần đi 30 cũng là phá chen phá đóng cửa dưới M200 rồi nói chung là chết thẳng gẳng rồi đó dưới 1490 hiện nay 1477 à, tất nhiên là chưa phá sơ qua một quả phá qua một hai phần trăm vẫn có thể phá giả nhưng mà với cái lực cung cầu hiện tại thì cái xác suất để lên cao nó rất là khó tôi thì tôi kỳ vọng là vn i 30 tuần tới về đâu đó quanh 1460 sau đó sẽ có một nhịp phục hồi lên một uh, trên 1500 trước khi xuống thật nói chung là xu hướng chung của thị trường là xấu nên các bạn nên cơ cấu uh, thoát hàng tốt nhất là nên thoát trong tháng 3 này đi ờ, các bạn ờ, nên cầm toàn bộ tiền trong tháng 3 còn đến tháng 4 thì rất có thể thị trường sẽ đổ máu thôi thị trường cả thế giới lẫn Việt Nam bây giờ cái xu hướng tạo đỉnh nó xong rồi nên nó có thể giảm bất cứ lúc nào tôi thì tôi không có quả cầu pha lê mà tôi cũng không thể biết chắc chắn là nó giảm ngày nào được nhưng mà nếu theo kinh nghiệm và theo những chỉ báo kỹ thuật thì tôi chỉ biết trước mắt trong vòng 2-3 tháng tới sẽ là 2-3 tháng rất là tồi tệ đối với thị trường chứng khoán cả Việt Nam và thế giới thế thôi còn nó diễn ra ngày nào có thể nó đánh nhanh đánh chậm thì tôi không thể biết được cái này thì nó rất là khó tôi biết tôi thông báo cho các bạn thì tôi cũng không phải dự đoán nữa <laughs> nhưng mà nói chung là xấu rồi nói chung là xấu sẽ rất xấu việc chứng khoán Việt Nam 23 tháng tới các bạn bắt gặp những vùng nghìn hai nghìn mốt hoặc thậm chí một nghìn cũng đừng bất ngờ cái này thì tôi ở lâu trên thị trường tôi biết à, những đợt trao đảo thị trường là bình thường mà chia đôi chia ba cũng là bình thường có gì đâu Ok, đó là toàn bộ những phân tích nhận định thị trường uh, tài chính ờ, trong nước quốc tế và chúc quý đầu tư sẽ có một tuần uh, giao dịch thành công.